này đâu em có ngay ngang đâu nào, làm sao chúng mày làm cái gì đấy hả mày đứng im bỏ ra để dạ, trả điện thoại đây điện thoại của chúng mày à hả bỏ ra bỏ ra chúng mày thà chúng mày thích vai nhau đúng không à? trả điện thoại cho tao à, đánh nhau ờ. trả điện thoại ra đó mình ngang à tình mình quá bỏ chúng mày làm cái gì đấy chúng mày là người đâu anh hả bỏ ra mày có tin tao đấm cho mày một phát đâu nhưng mà em có làm gì với anh đâu bỏ ra mày ngồi im đấy 喂，几个？几个？几个？他啦？啊，这、这、这。哎呀！啊，大了！哎呀！